bạn hôm nay à, rẻ hơn khuyến mãi xin giới thiệu đến các bạn à, những dòng bếp ga sử dụng cho thị trường nội địa Nhật có rất là nhiều à, model đây là số 1 Rinai 1 triệu 7 con này là nút xoay mặt men nút xoay mặt men số 2 Rinai 2 triệu 2 số 3 Rinai 1 triệu rưỡi con này là đời 2017 con Rinai số 3 này đời 2017 con này sở dĩ giá nó rẻ là tại tại vì cái ốp phía trước nó bị ố nè cái ốp nó phía trước nó bị ố nên giá nó rẻ con uh, Rinai số 2 2 triệu 2 này á thì uh, nó có uh, công tắc rang công tắc rang công tắc rang này các bạn gạt qua bên trái á, là chế độ rang còn gạt qua bên phải là chế độ bình thường chế độ bình thường tức là các bạn nấu mà quên nước cạn nồi là bếp nó sẽ khóa ga còn chế độ rang á, là các bạn rang thoải mái bếp sẽ không bị uh, tắt lửa đối với dòng bếp ga Nhật á, bếp ga nội địa á, cái ưu điểm của nó là chức năng là tính năng an toàn ưu điểm là khóa ga khi nước cạn nồi nhưng mà nhà sản xuất họ cài đặt cái nhiệt độ đáy nồi á, nhiệt độ của cái que cảm biến á, nhiệt độ của que cảm biến nó phải đạt 250 độ thì nó mới khóa ga nên trong vài trường hợp thì ờ, dưới đáy nồi các bạn sẽ thấy một lớp cháy nhẹ dưới đáy nồi hoặc là nếu mà các bạn sử dụng ờ, nồi đáy mỏng á, thì các bạn cũng sẽ không có thấy cái ờ, nồi đáy mỏng thì nó không đủ nhiệt độ thì nó sẽ không có khóa đó nhưng mà khi mà các bạn cần mà sử dụng để rang đậu rang muối đi chẳng hạn thì ở nhiệt độ 250 độ thì nó sẽ khóa thì nó sẽ các bạn sẽ không có rang được nên ờ, shop chúng tôi đã thế, uh, gắn thêm cái công tắc rang này công tắc rang khi gạt qua bên trái á gạt qua bên trái là chế độ rang thoải mái lửa lúc nào nó cũng to hết các bạn muốn rang bao lâu cũng tùy thích còn gạt qua bên phải là chế độ bình thường ha. bếp số 3 Rinnai một triệu rưỡi đời 2017 bếp số 4 Rinnai ờ, một triệu sáu con này có mặt men con này mặt men có ờ, công tắc rang luôn đây bếp ờ, số 5 1 triệu 3 Rinai 1 triệu 3 con này là mặt sơn tĩnh điện bếp số 6 là giá là 2 triệu 9 bếp số 6 Rinai giá 2 triệu 9 con này hình như là đời 2018 19 gì đó con này là đời cao đẹp có ờ, công tắc rang đây mặt men bếp số 7 Paloma giá 2 triệu con này là nút nhấn à, con này là mặt men nút nhấn bếp số 8 à, ờ, Rinai 2 triệu tư bếp số 8 Rinai 2 triệu tư con này nút nhấn mặt men bếp số 9 Rinai nút nhấn mặt men 2 triệu 3 bếp số 9 bếp số 11 Rinai 1 triệu 3 bếp số 11 Rinai 1 triệu 3 con này uh, mặt uh, sơn tính điện còn bếp số 12 Rinai 1 triệu 9 con này uh, Rinai mặt men nút nhấn mặt men bếp số 13 bếp số 13 riêng đây là bếp âm Rinnai con này là hàng ờ, trưng bày con này hàng trưng bày hình thức còn rất là đẹp đời 2019 bếp này đời 2019 hàng trưng bày bếp âm bếp số 14 là bếp điện từ bếp điện từ Ồ, à, con này bếp ga âm chứ bếp ga âm bếp ga âm con này là mặt kính ờ, full chức năng bếp số 14 con này mặt kính full chức năng con này giá là 48 ờ, triệu mặt kính full chức năng kiền inox đây là những cái nút ờ, điều chỉnh chức năng của bếp đây mình nhấn ra và mình xoay ha và nó đánh lửa và mình xoay con này là 8 triệu mặt kính kiện inox bếp số 15 15 con này là hiệu là con này à, bếp số 15 hiệu nó là Haman Notrit con này cũng là hàng trưng bày đời 2019 giá 8 triệu bếp số 16 là bếp điện từ Toshiba giá 3 triệu rưỡi bếp bếp điện từ Toshiba giá 3 triệu rưỡi bếp số 17 17 Rinai giá 8 triệu dòng bếp này nó có một cái đặc điểm là các bạn phải đặt nồi lên thì nó mới cháy lửa nếu mà không có các bạn đặt à, mở bếp mà không đặt nồi thì nó sẽ không có cho cháy con này là full inox kiền inox nắp khói inox bếp rất là đẹp bếp số 18 là Paloma Paloma BA61WCK giá 6 triệu dòng này uh, nó là dòng ran chip là dòng ờ, cao cấp của Paloma ran chip bếp số 19 Rinai giá 4 ờ, triệu rưỡi con này kiện inox bếp số 20 Rinai uh, đời 2016 giá 10 triệu con này có ba đồng hồ đây là dòng cao cấp nhất của của Rinai có ba đồng hồ hẹn giờ hai bếp nấu hẹn giờ nướng và full inox luôn bếp số 21 con này là Osaka giá 9 triệu con này à, đời 2017 bếp rất là đẹp đây là dòng bếp điện từ bếp điện từ à, con này là hình như là National National không ta National con này là hiệu National giá 2 triệu 7 bếp số 22 National giá 2 triệu 7 bếp điện từ bếp điện từ nội địa Nhật thì nó sử dụng điện 200V à, các bạn cắm vào lưới 220 sử dụng bình thường ha bếp điện từ con này là con này hình như cũng là National luôn con này National giá 2 triệu 9 con này National giá 2 triệu 9 Bếp số 24 giá 3 triệu Bếp điện từ Giá 3 triệu Bếp số 25 Con này National Giá 3 triệu Bếp số 26 National giá 3 triệu Bếp số 27 National giá 3 triệu Bếp số 28 National giá 2 triệu 7 Hitachi con này Hitachi ở dưới là 28 thì con này là sẽ là 29 ha Hitachi số 29 con này uh, giá 4 triệu rưỡi con này giá 4 triệu rưỡi tiếp theo tôi sẽ giới thiệu với con bếp chính của ngày hôm nay Paloma Paloma BA 39B giá 2 triệu 2 mã số là 604162 con này là giá là 2 triệu 2 con này là giá 2 triệu 2 có khách đặt rồi đầu tiên là tôi sẽ thử chức năng là khóa ga khi gió thổi tắt lửa đây là cần gạt điều chỉnh lửa to nhỏ đây bây giờ tôi sẽ thổi cho lửa tắt đi sau khoảng 5-7 giây cảm biến ờ, bếp sẽ khóa ga đây là chức năng khóa ga khi ờ, ờ, lửa tắt lửa tắt thì có thể là do gió thổi hay là do nước trào đối với trường hợp mà nước trào ra làm tắt lửa thì nước nó phải trào nhiều trào nhiều và cái bọt cái cái cái bọt á, nó phải che kín cái cái mâm chia lửa này nè thì bếp nó mới khóa ga nên cái trường hợp mà nước trào mà làm khóa ga thì ờ, nó hiếm thôi chứ không phải lúc nào nó cũng trào là ờ, khóa đâu nên nếu mà người bán mà quảng cáo là chống trào là người bán ờ, không có hiểu quảng cáo tầm bậy mà phải gọi đúng là chức năng là khóa ga khi lửa tắt lửa tắt thì nguyên nhân có thể là do gió thổi làm lửa tắt hay là do nước trào làm lửa tắt tiếp theo là tôi thử chức năng là khóa ga khi ờ, nước cạn nồi tôi ờ, dùng ờ, hai miếng sắt để tôi thay cho hai cái đáy nồi nhà sản xuất họ cài đặt nhà sản xuất họ cài đặt cái nhiệt độ của cái que cảm biến này khi mà nó đạt hai trăm rưỡi độ thì bếp nó sẽ khóa ra lúc đó là dưới đáy nồi nó đã có một lớp cháy nhẹ rồi mục đích thiết kế là để chống cháy nổ chứ không phải là chống cháy nồi do đó người bán mà quảng cáo là chống cháy nồi là người bán không có hiểu quảng cáo tầm bậy ở nhiệt độ đáy nồi 250 độ thì bếp mới nó mới khóa ra các bạn lưu ý ha chứ không phải là cạn nồi làm nó khóa liền đâu nếu mà ờ, nhiều khách hàng ờ, sử dụng nồi đáy mỏng và cái gian bếp nhà bạn mà có gió lùa thì à, cái đáy nồi cái đáy nồi nó sẽ bị làm ờ, được làm nguội đi nó không đủ nhiệt độ 200 250 độ thì các bạn đợi cả buổi nó cũng sẽ không có khóa đâu các bạn sử dụng bếp thì các bạn phải hiểu cái ờ, cái, cái ờ, thông số của bếp để các bạn sử dụng cho nó đúng muốn nó khóa thì các bạn sử dụng phải nồi đá dày nồi đá dày và cái ờ, cái gian bếp nhà bạn nó phải không có gió lùa chứ mà nồi đáy mỏng và gió lùa nó thổi nó làm nguội cái nồi thì nó sẽ không đủ nhiệt độ để nó khóa còn ờ, muốn biết chính xác á nhiều bạn thắc mắc là tại sao à, tôi quan sát tôi thấy là lửa nó nó nhỏ lại sau đó nó to lên rồi rồi, rồi nó lại nhỏ lại là nguyên nhân á là khi mà cả cái cảm biến nó đạt 200 độ á như bên đây nó đạt trên 200 độ nè nó đã ờ, nó tự động tự tự động điều chỉnh nhỏ lửa rồi nè lúc này cần gạt của tôi là không có tác dụng nè ừ. nhiệt độ của đáy nồi hiện tại là trên 200 độ đó trên 200 thì nó đầu tiên là nó sẽ đây ở cây súng tôi đo là 220 độ thôi cái súng tôi đang đo là 220 ờ, độ đó khi mà nhiệt độ nó trên 200 độ đó, thì ờ, nó sẽ tự động giảm nhỏ lửa lại và khi mà nó nguội đi á khi mà cái cảm biến nó nguội đi á thì, thì lửa nó sẽ tự động bùng lên tức là cao trên 200 thì lửa nó nhỏ và thấp ờ, dưới 200 thì lửa nó to thì nó sẽ nhỏ to nhỏ to liên tục nhưng mà nó chưa đủ nhiệt độ hai trăm rưỡi độ thì nó sẽ không khóa ra đó lý do là như vậy còn muốn biết uh, bếp nó có hoạt động đúng hay không thì uh, các bạn phải mua cây súng đo nhiệt độ này về các bạn đo cây súng này giờ nó rẻ thôi ba bốn trăm ngàn là có cây súng rồi cây súng đo nhiệt độ này ba bốn trăm ngàn là có rồi bếp bên phải là 230 độ nè bếp bên trái bếp bên trái 230 ờ, 240 đó. bên trái nó nóng hơn hơi ờ, ờ, ờ, nóng hơn mấy bên phải nên nó khóa trước bếp bên trái nó nóng hơn nên nó khóa trước công tắc bếp nó đang mở bây giờ tôi sẽ thử mồi lửa bếp bên trái nè khóa ra à, công tắc bếp vẫn đang mở nhiều bạn thắc mắc là tại sao tôi thấy lửa nó nhỏ mà nó ờ, nó nhỏ rồi nó lại to nó phập phù á lửa nhỏ lúc nhỏ lúc to mà nó không khóa ra là do nó không đủ nhiệt độ thì lấy gì mà nó khóa nhà sản xuất họ đã cài đặt cái nhiệt độ của cái cảm biến này nè là hai trăm rưỡi độ thì nó mới khóa đó bây giờ bên phải nó mới khóa ra đó nhiệt độ đáy nồi nhiệt độ của cảm biến này là phải hai trăm rưỡi độ nha các bạn lưu ý nha phải ờ, trên từ hai trăm rưỡi trở lên thì nó mới khóa chứ ờ, nếu mà trường hợp mà cảm biến này hư á thì bếp các bạn mở lên nó sẽ không cháy nó cháy lên và nó sẽ tắt còn bếp mà mở lên trái tức là cảm biến nó bình thường nên các bạn đừng có lăn tăng là ờ, nó không khóa là giờ các bạn suy nghĩ là bếp nó hư cảm biến như vậy là các bạn ờ, chưa có hiểu cái ờ, cái, cái thông số của bếp vừa rồi là tôi đã thử hai chức năng cơ bản là khóa ga khi lửa tắt và khóa ga khi nước cạn nồi dòng bếp này á bếp ga này á, nó sử dụng một cặp pin đại sử dụng một cặp pin đại nếu mà các bạn sử dụng những cái loại loại pin Việt Nam như là con thỏ con ó nè loại pin này ra à, sử dụng cho bếp Nhật chỉ được khoảng 15 ngày thôi các bạn tránh ra hay là pin như là pin à, Panasonic màu xanh Toshiba Maxell màu đỏ loại này sử dụng cho bếp Nhật chỉ được khoảng 20-30 à, ngày thôi các bạn tránh những cái loại pin này ra sử dụng rất là kém sử dụng mà nó mau hết pin quá thì rất là bực mình và phải sẽ tốn cái chi phí mua pin đây ờ, shop chúng tôi bán thì có tặng cho khách một bộ pin sạc pin này các bạn chỉ ờ, sử dụng một viên thôi các bạn chỉ sử dụng một viên thôi móc cái lò xo vào cái cực dương của viên pin móc vào và, và các bạn xoay lò xo để cho nó bám vào ờ, chặt bên trong ha xoay vào cho nó treo như vậy nè bám chặt luôn bây giờ tôi sẽ lấy cái pin đại này ra rồi tôi ờ, lắp pin sạc lắp pin ờ, lắp pin sạc thì cực âm ờ, xoay vô trong cực dương ra ngoài rồi các bạn mở bếp lên mở bếp mà nó không có đánh lửa như vậy là là cái lò xo nó chưa có tiếp xúc tốt nè lò xo nó chưa tiếp xúc tốt thì các bạn lấy ra và các bạn gắn lại thôi đó lò xo nó phải tiếp xúc nó dẫn điện thì nó pin ờ, thì bếp nó mới ờ, có điện thì nó mới đánh lửa đó các bạn để ý ha bây giờ tôi mở bếp lại đây đây là cái bộ pin sạc này là tôi tặng kèm cho khách chỉ có một viên thôi nha các bạn đây là cục sạc sợi ờ, sợi dây sạc này á, nó dài 3 mét lận rất là tiện để các bạn sử dụng tại vì đâu phải là cái ổ điện nó nằm ngay sát bếp đâu nhiều trường hợp là nó nằm ở bên góc rất là xa thì sợi dây này là, là dài 3 mét rất tiện để các bạn ờ, cắm và các bạn kéo ra kéo loại bếp rất là tiện không phải ờ, phải tốn thêm sợi dây điện để truyền nữa sợi dây này dài 3 mét bây giờ tôi sẽ ờ, cắm sạc cho các bạn ờ, theo dõi khi ờ, đèn trên cục sạc báo màu xanh là pin đầy còn đèn nó báo màu đỏ thì, thì tức là nó đang sạc vô đây đèn nó báo màu đỏ thì nó đang sạc vô sạc một lần đầy á thì pin này sử dụng được khoảng 2-3 tháng hai ba tháng tùy theo các bạn sử dụng ít nhiều còn à, thời gian để sạc đầy là khoảng 18 tiếng à, khi nào đầy á, thì đèn trên pin nó sẽ chuyển sang màu xanh thì lúc đó các bạn rút ra ha. đèn trên pin nó chuyển sang màu xanh thì lúc đó các bạn rút ra các bạn có thể vừa cắm à, vừa cắm sạc vừa sử dụng bình thường không ảnh hưởng gì hết đây vừa cắm sạc vừa sử dụng bình thường không ảnh hưởng gì hết ha đó pin sạc này tuổi thọ của nó hai ba năm nên các bạn sẽ không có tốn thêm cái chi phí mua pin nữa độ bền của nó được 2-3 năm bếp uh, do shop chúng tôi về cung cấp các bạn về ờ, lắp vô uh, ống ga lắp vô bình ga các bạn sử dụng thôi không phải tốn kém thêm cái chi phí gì hết gì hết bếp được bảo hành một năm trong vòng 10 ngày đầu nếu mà có lỗi thì shop chúng tôi sẽ đổi bếp mới cho khách có giá trị tương đương đổi bếp có giá trị tương đương trong vòng 10 ngày đầu nếu mà lỗi thì đổi bếp khác có giá trị tương đương đối với khách ở xa thì ờ, shop chúng tôi sẽ ờ, giao hàng theo hình thức là COD các khách nhận bếp ờ, tại nhà kiểm tra và thanh toán tiền cho nhân viên giao hàng nên các khách không có chịu cái rủi ro gì hết các bạn không có, chịu cái rủi ro gì hết chứ không phải như nhiều nơi là bán hàng là yêu cầu các bạn phải gửi tiền bếp trước 100% rồi nhiều nơi người ta bán không có uy tín rồi họ sẽ lặn luôn họ không giao hàng cho các bạn à, cái nút bên phải bếp bên phải nè bếp bên phải bếp có hình ba ngọn lửa nè bếp bên phải nó có cái nút này là, là chế độ rang các bạn nhấn nhấn giữ đè tay khoảng 3 giây để kích hoạt chế độ rang đây là chế độ rang ở chế độ rang à, thiết kế theo bếp á thì cái đầu cảm biến này nè cái cái đầu đầu cảm biến này nếu hồi nãy uh, tôi đã giới thiệu rồi đó nếu mà chế độ bình thường á, là hai trăm rưỡi độ thì bếp nó sẽ khóa ga còn khi mà các bạn kích hoạt chế độ rang á, thì cái đầu cảm biến này là nó đạt nó phải tăng lên tới 300 độ thì bếp nó mới khóa ga từ hai trăm rưỡi độ tăng lên 300 độ nó mới khóa ga đó là chế độ rang ở 300 độ á, thì uh, nó sẽ kéo dài thời gian cho các bạn rang nhưng nó vẫn khóa ga trường hợp khi mà trường hợp mà đáy nồi nó đạt 300 độ ha còn nếu mà các bạn muốn mà rang thoải mái rang mà bếp không có không có bao giờ khóa ga thì các bạn ờ, liên hệ với shop để shop chúng tôi gắn cái công tắc rang công tắc rang nó sẽ cho phép là các bạn rang thoải mái luôn không bao giờ bếp khóa ga còn cái chế độ rang kèm theo bếp này nè nó sẽ khóa ga khi mà nhiệt độ đáy nồi nó đạt 300 độ các bạn lưu ý ha các bạn xem ờ, trên ờ, YouTube và Facebook á nếu mà quan tâm đến các sản phẩm của shop chúng tôi á thì ờ, các bạn liên hệ qua Zalo Facebook theo số điện thoại 0909 306 149 để uh, shop chúng tôi uh, báo giá các đại lý uh, bán bếp ga trên toàn quốc nếu mà muốn uh, lấy cái sản phẩm này về phân phối lại á, thì liên hệ với anh Nam qua Zalo để có giá ưu đãi dành cho đại lý các bạn xem YouTube trên TV á, thì có thể đọc vào cái từ ờ, đọc vào cái remote để tìm kiếm với từ khóa là rẻ hơn khuyến mãi các bạn ờ, lưu ý cái từ khóa là rẻ hơn khuyến mãi ha để ờ, đón xem thêm nhiều cái video khác của chúng tôi vào ngày mai xin cảm ơn và hẹn gặp lại thiện dạ. cái này bấm nút ờ, ăn nút không đó. đúng rồi Thành ơi